Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vin, bố mua cho con xe hơi mới này. Nào, hãy đọc phần hướng dẫn sử dụng trước đã. Tôi rất vui vì con tôi dùng Gen IQ. Gen IQ chứa probiotic và phốt giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh để hấp thu tốt hơn các dưỡng chất, hỗ trợ tốt hơn sự phát triển não bộ. Nào, Vin đâu rồi? Ừ. Sản phẩm của Abbott Hoa Kỳ.